Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo ờ, khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Trước tiên, mình xin chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như các anh em đã và đang theo dõi kênh Cao Tiến Soi Kèo đã húp được 4 mã kèo và gãy một ở hai trận đấu mà mình đã cho anh em trong tối ngày hôm qua Thì tối hôm qua mình có lên video soi kèo cho anh em ở hai trận đấu uh, Belgia với Napoli ở Serie A và cặp đấu giữa uh, Wolbert và Bayern tại ờ, Bundesliga thì ở trận đấu tại Serie A mình đã cho anh em ba mã kèo Napoli chấp 1.5 cả trận và chấp nửa trái hiệp 1 cùng với mã kèo 2.75 ờ, cả trận đấy và trận đấu này đã về với tỷ số 3-0 nhưng ba bàn thắng này ờ, của Napoli đều đến trong hiệp 2 của trận đấu tuy anh em đã gãy mã kèo Napoli chấp nửa trái hiệp 1 nhưng bù lại anh em đã húp được hai mã kèo Napoli chấp 1.5 cùng với nửa mâm cái tài 2.75 cả trận còn ở trận ờ, Bundesliga thì anh em cũng đã húp được full ờ, hai mã kèo tại góc 9.5 cùng với mã kèo ờ, tài 1.25 ở hiệp 1. Thì trận này bay em đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-2 và có đến 4 bàn thắng trong hiệp 1. Cùng với đó là một trận đấu kết thúc với tổng 11 góc. À, và mình cũng xin nói lại đến em nhớ là những ai đang chơi bên ngoài sẽ chỉ chơi được những kèo đơn giản như là mã kèo chấp cả trận này hoặc là kèo tài xỉu thôi. Chưa nói đến việc anh em còn bị mắc cỏ mắc like và gặp nhiều vấn đề phức tạp khác nữa anh em thấy à, mình nói đúng không ví dụ như à, trên trang là kèo ăn đủ có khi ăn 1.10 1.20 nhưng bên ngoài thầu cò chỉ đưa ra cho anh em ăn 8 ăn 9 thôi thắng thì anh em bị lỗ lay còn nếu à, anh em thua thì bên thầu bên cò nó cũng chẳng có mắc mát cái gì hết đấy tốt nhất là anh em nên tìm một cái trang uy tín để chơi để thoải mái lựa chọn và ra vào nhiều cái mã kèo mà mình thích còn anh em nào muốn vào nhóm hoặc không tìm được một trang uy tín thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn anh em lập riêng một cái trang để chơi và sẽ thêm ờ, tất cả vào nhóm để cùng ờ, chia sẻ và tham khảo về các mã kèo ở các trận đấu sắp tới à, thì ok giờ quay lại với video này mình sẽ nhận định cho anh em ờ, cặp đấu cuối cùng giữa Salernitana với Juventus tại vòng 21 giải Serie A trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì đội chủ nhà Salernitana đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau 20 vòng đấu. Đội bóng này có được 5 ờ, chiến thắng, 6 trận hòa và 9 thất bại. Sau khi ờ, trải qua chuỗi trận không thắng ở 7 vòng đấu gần nhất tại Syria với 5 thất bại và 2 trận hòa thì ờ, gần đây gần đây nhất Salernitana đã có được 3 điểm trên sân khách với chiến thắng 2-1 trước Lecce. Còn đội khách Juventus đang trải qua chuỗi trận khá thất vọng tại Syria với hai thất bại và một trận hòa ở 3 vòng đấu gần nhất cộng thêm việc bị trừ 15 điểm tại Syria cách đây hơn 2 tuần do đội bóng này à, khai báo à, sai các khoản lỗ cũng như à, dùng các cái khoản lợi nhuận giả từ các vụ chuyển nhượng để sửa chữa rồi chữa bản đối chiếu và lách cái luật mà công bằng tài chính của nước này đấy những điều mà Juventus đang trải qua khiến cho họ phải tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 20 vòng đấu và hiện tại đội bóng này xếp trên đối thủ Salernitana chỉ với chỉ với cách biệt chỉ hai điểm mà thôi và gần như ờ, Juventus sẽ rất khó để có cơ hội để giành vé tham dự cúp châu Âu khi kém top 5 đến 15 ờ, điểm cách biệt. Thêm việc ờ, các đội bóng tại Syria đang có phong độ tốt và chơi rất đồng đều nên cơ hội quay lại top 4 của Juventus gần như đã khép lại tại giải đấu này. Nhưng mà bù lại danh hiệu mà Juventus có thể lấy được ở mùa giải năm nay là Coppa Italia nhưng bà đậm già đã tiến vào trận bán kết đối đầu với Inter Milan khi vừa đánh bại Lazio với tỷ số ờ, sát nút 1-0 ngay trên sân nhà tại giải đấu ờ, Coppa Italia ở vòng ờ, tứ kết và tiếp sau đây là cuộc đối đầu với Salernitana trên sân khách một đội bóng được xem là chiếu dưới của Juventus khi mà bà đầm già có được 3 chiến thắng và một thất bại và gần nhất là trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Salernitana và nhà cái đã đưa ra mức chấp khá cao cho Juventus để chiến làm khách lần này với mức chấp 1 hòa cả chặn và chấp 0.25 ờ, ngay trong hiệp 1 với uh, tỷ lệ kèo này anh em có thể đặt niềm tin vào Juventus vì hiện tại với uh, khát khao chiến thắng và khẳng định lại vị thế của mình à, và khi chỉ phải đối đầu với một đội bóng xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng cộng thêm việc có một phong độ không được tốt như Salernitana ở thời điểm hiện tại thì không có lý do gì để Juventus đánh ghê 3 điểm ở trận đấu đêm nay và mình chốt cho anh em là mã kèo Juventus chấp một hòa cả chặn đấy còn về mã kèo tài xỉu thì anh em không nên vào vì tỷ lệ hấp được cái kèo này là chỉ là 50 50 thôi khi mà trong 6 trận đấu gần đây cặp đấu này à, có 3 trận đấu về tài và 3 trận đấu về xỉu nhưng à, anh em có thể vào thêm mã kèo tài thẻ 4.5 ở trận đấu này vì à, cặp đấu này thường đối đầu với nhau chơi rất gắn và quyết liệt à, và hay tranh chấp bóng giữa sân nên rất dễ dẫn đến các thẻ phạt điển hình như ở trận đấu gần nhất này cặp đấu này đã xuất hiện đến 13 thẻ phạt à, điều này cũng là một phần nào đó chứng minh cho sức nóng của trận đấu đêm nay và anh em nhớ một điều nữa là đây chỉ là những ý kiến cá nhân của mình về trận đấu thôi nên không có gì là chắc chắn hết à, nên anh em thấy mình nhận định hợp mã với anh em thì cứ vào và cũng như ở đầu video mình cũng có nói cho anh em à, anh em nào vẫn đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò và chưa tìm được à, một trang chơi uy tín hoặc không biết về cách tạo tài khoản trên trang như thế nào thì cứ à, liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng anh em tìm đến mình thì mình sẽ thêm anh em vào nhóm và chia sẻ cũng như hướng dẫn cho anh em những cái trang chơi uy tín nhất và mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em nhớ ấn like và ấn nút ờ, đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, cao tiếng số kèo